cánh phượng hồng nắng rơi chúng ta sắp phải xa nhau rồi như đàn chim non rồi tổ cung lên mỗi người bay về một phương trời tạm biệt sân trường đầy ánh nắng tạm biệt bộ đồng phủ màu trắng tạm biệt thầy cô tạm biệt mấy chuyện khung cảnh bỗng nhiên sắp tĩnh lặng mới này ngọc bước vào cấp ba khuôn mặt còn đầy sự bỡ ngỡ và rồi hàng ngày trung tâm khắp cặp tư trường cùng bao nhiêu ước mơ Tuy thầy cô cho là hành trang để em vững vàng với cuộc sống Để cho em vẽ lên từng cuộn tơ màu xanh bát ngát của cánh đồng Lời thầy cô dạy sẽ khắc ghi tình yêu thầy cô vô bờ bên Lời dặn dò em lần cuối vì ngày mai thầy không còn ở bên Em xin tạm biệt thầy chủ nhiệm dịu dắt chúng em một năm qua Xin lỗi thầy kia chúng em cùng hư và đôi khi chúng em còn quậy phá ngày nào thì cũng phải đến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 năm tháng và giờ giây phút chia tay ngậm ngùi tay ta cố níu trước thời gian cảnh tượng hòn chơi trong cuộc sống hai hàng nước mắt thấm đôi môi kỷ niệm học trò gửi lại nơi đây đừng quên tin nhé bạn thân ơi đã từng có những ước mơ về cuộc sống ở ngoài kia chúng ta đâu có được như thế con người mơ làm nghệ sĩ con người đơn giản là công nhân những ước mơ đó cũng chỉ thật mong một ngày thay đổi được số phận chúng ta đã trao nhau hết hết những đam mê của tuổi trẻ ngày mai xa rồi bạn ơi đừng quên đừng quên năm ta kể muốn níu tay thêm chút nữa nhưng thời gian không ngừng trôi tôi muốn học cùng các bạn mãi mãi nhưng đã đến lúc phải đi thôi sẽ luôn nhớ mãi những nụ cười mỗi lần chém gió và lang thang những lần đi một bị thu dép lê phải đi chân đất vẫn hiên ngang kỷ niệm thầy cô cùng bạn bè viết lên từng trang vợ trắng kỷ niệm của thời học sinh ngây ngô cùng quái trường đầy ánh nắng rồi biết bao nhiêu kỷ niệm cho tôi gửi lại cho tôi gửi lại cánh phượng rơi bên thềm ghế đá và hàng rồi Mai Trường ơi tạm biệt nhé Tạm biệt thầy cô Các bạn ơi chúng ta sẽ mãi là bạn bè